Ồ, nhà vệ sinh nữa làm sao, bếp luôn Bếp bữa nay làm gỗ keo ờ, đồ kề đầy đủ Ồ, cửa à. Ồ, nhà vệ sinh rộng dưới ha dạ, Làm cho tắm luôn á Dạ Chứ làm chút xíu mình à, ngồi không nó cũng ấy thôi Chỗ chạy xong mình lão mình làm làm cho nó rộng luôn cho nó Dạ ờ. Đây là chú Sao, à, bên thợ ủa đây chưa có cửa ha còn cánh cửa sau luôn phải không trước trước mấy môn bản lề đã chuẩn bị gắn à. ủa bên đây mình không có khoét cái lỗ ờ, nào sao chú sao cái này nữa sao này nó tính này cái bản lề này nữa làm đây nè à. không ý con nói là ngay chỗ cái bếp đây nào mình không làm cái lỗ cho nó mát sao chưa sau này chắc có lẽ không phải nó khoét cái lỗ á. không sao là chắc nó nữa nó làm ơn nó xe tường lại mới làm lại như cái bên tường nhà tắm ờ à, vậy đó hả ờ à. tại vì mình bằng tới đây mình cũng hết hết khả năng rồi phải không à, anh biết không bây giờ ở chủ nhà tôi nâng cái nền này là chưa từng có luôn hai chục bao xi măng á à, cái nền lên quá cao bởi vì chọn xi măng với cát là hai chục bao xi măng nó làm một người cái này nè chủ nhà tiếp bằng đó dạ chủ nhà là tiếp làm đó bây giờ nếu mà tôi nâng mà lên mà có có có đất có đất có cát có xi măng lợi đó thì dạ. nâng lên xi măng nó ít cái này à, chọn nguyên xi xi măng với cát à. luôn á này giống như là cũng cỡ 99 phần trăm rồi phải không giờ đợi nó khô cái quét dọn cái nữa là ở rồi phải không giờ, giờ dọn là thấy rồi dạ còn như bây giờ đừng tô tô cho giáp đúng dạ. tô ấy cửa lùa cửa lùa à cửa lùa đây là cái mà ăn trước mừng không con sắp có nhà mới rồi <laughs> sắp có nhà mới ở rồi còn bên đây là mấy cái gài là để cái bàn thờ của ờ, em thương bên đây để nhờ vài bữa chừng nào mà mình uh, cất xong rồi mình ờ, ginh vô đốt nhang cho mẹ hả hả con xúa à? còn này là đang kêu uh, tìm coi có cái chỗ nào tiếp tiếp làm cho nó cái này nữa nè còn có một mình nó nó ở với bà gì sụp cũng hết trơn hết mẹ sổ rửa buồn chung quy là khá ok rồi em ơi này uh, bữa nay là xong rồi này chắc uh, qua tuần qua lễ thì phước xuống uh, sẽ bàn giao rồi khi nào mà xong á rồi uh, à, còn 10 triệu á để con nhắn cho hiền con nhắn cho hiền nào xong hết trơn rồi hiền sẽ đưa cho chú cái phần 10 triệu đó tổng cái kinh phí căn nhà này là 58 triệu này mới quét luôn hả gì chú sao bởi cái này hả à? dạ quét qua quét qua hả à. sao thấy nó còn dơ hay là nó chưa khô cái này là tại cái tường mới à. quét mới có một lần à dạ Và nếu mà mình nhập quét thêm hai ba lần nó như cái tường cũ đó nè à. vậy là này còn quét thêm nữa không còn còn quét thêm á bên này ờ, còn quét thêm à, ờ, tôi à, rút quân rồi để chủ nhà nó làm lại à. mình mua, mình mua chủ bà chủ nhà thêm à, tức là dương tự quét ờ à, dương tự quét cái này dương dương quét nè Ê vô vô rồi à, nữa mày khoét cái lỗ đó cho nó mát. Rồi dạ, cái này ấy làm lại đây cái lỗ đó cho làm mình chống lên chống xuống nữa. Ờ cho nó ờ, có gió vô thoáng. Ờ dạ, đúng dạ. rồi. Không nữa thì cưng ờ, làm mà đơn giản thôi, mình cắt cái ton ra rồi Nó tính là cũng vậy đó. Ờ cắt cái Ờ đúng rồi. Ờ đúng rồi. Đóng ờ, đóng mình đóng như miếng gạch vậy đó. Ờ cây không đưa lên đưa xuống tôi là làm bếp luôn chuẩn luôn đó mua hai gạch đá luôn hai miếng 180 ngàn à lót lót đá luôn á hả lót gạch đá, luôn gạch đá ồ à, chơi luôn okay. cho tới đó nhà dạ, sinh trong đây thì không có sơn dạ chưa cái đó nó khô sẵn rồi nó sơn lên trắng tự sơn nữa phải không rồi mình có bạn nhau rồi bây giờ tôi phải rút rút bưng rút chuyện khác dạ rồi hết kinh phí phải không hết kinh phí của 58 triệu rồi phải không còn nhiêu là dương nó tự xử trên bàn mấy cái này nè tôi gắn tranh tủ của cô cho nó cho nó gồ luôn đi tôi à mặt sau này là phải tôn đúng không đây là tôi đang tôi tính không tô mà thấy coi không được lỡ nó tới đâu cho nó tới luôn dạ anh em đang tô luôn bên đây rồi quay bên đây nữa là đương tô nữa à đang tô không giờ là tính không tô mà thôi thấy còn có một ấy một à đang bắt vàng giáo tô cho mặt sau này cho nó xong phải không luôn qua tới đó luôn là, à. là, là, coi như là rồi là hòa hoàn thiện hoàn thiện mai thì tôi rút dạ ừ. coi như là tôi tôi rủi chơi hình. dạ ừ. <laughs> em quay lên youtube luôn ở cái có, có cái chỗ nào cái gì cái gì đó điện cho hay rồi làm để nhớ đi con này để nhớ đi để đúng rồi đúng cà phê chú hướng hả dạ mua cho chú hướng rồi đó mua cà phê cho chú hướng luôn á trời nãy là đi mua là đi mua cà phê cho chú hả à, đi mua đấy hèn chi hỏi đi đâu không trả lời ban ban đi có cái chỗ này ở đây là nhìn ra là thấy thoáng ha nhìn được cái nhà trước luôn ở trong buồn nhìn ra trước ủa giờ dơ, dương rồi cái à, cửa buồn là khỏi làm cửa hả dương cái chứ giờ có có còn còn ở trong đây thường mà với lại à, còn có mình nên cưng với hai đứa dạ, con mà mình nên với hai đứa nhỏ mà sau này giấy hai nhỏ lớn mình tính sao chứ còn giờ có mình nên em mà làm cái buồn làm gì nữa đúng rồi không, còn ai nữa đâu mà làm cái buồn làm này này này mới ừ. à làm cái bột này luôn phải không à. cái bột này luôn làm hết làm cho nó đẹp đẹp <laughs> ừ. Đó, bên đây nữa làm này này, này mới tô thì hôm về là nghỉ mấy ngày kết miên rồi thôi mình cũng hơi có lễ tết đó mình nghỉ nghỉ dạ thì như là con đã cũng thấy là nó cũng à, hoàn thiện 99 à, phần trăm rồi đó giờ còn mấy cái lặt giặt thì để cho thằng Dương nó làm dạ, dạ, Dương à. rồi thì có gì để con liên hệ với uh, với Hiền gửi cho chú cái phần kia tại cái phần kia thì uh, con còn uh, giữ uh, dạ, dạ. Hiền giữ con đưa cho Hiền giữ dạ, dạ. là 10 triệu đó dạ, dạ. À, còn của bên Dương là anh còn giữ 10 triệu thì uh, qua lễ anh xuống anh dạ, coi dạ, anh sẽ cập dạ. nhật thêm một lần nữa ờ à, liêm lấy cái bản vô liêm đưa cho nhờ nữa Dương nó dán lên à, cái bảng à, nhà tình thương à, không nữa thì nữa chú ừ, ở đây chút nữa tôi chú uh, chú bắn vô đi có có sẵn ở đây trên nè khoan nè à, mặt này nè nè rồi mặt là lột ra ờ lột ra lột ra luôn cũng được nó chú lột ra xong rồi chú bắn lên ngay góc trên đây giùm con nè Đại Liêm cầm cầm cái cầm cái máy thôi. Tại trên lại chơi ờ đúng rồi ờ đúng rồi đó nó đó sát lên góc đó là nó vừa luôn sát lên trên ờ sát lên luôn ừ đó ừ đúng rồi ngay giữa đó là đẹp luôn rồi đó dạ ờ. lấy uh, lấy cây khoan á cây khoan mấy giúp bắn vô có gì nữa bắn giùm con nha rồi à, chung quy là cái căn nhà cũng đã uh, sắp hoàn thành rồi nha cô chú anh chị chúc mừng mày nha dạ. rồi vài bữa nữa anh xuống dạ thì có gì ấy qua lễ à, ờ, qua lễ anh xuống anh ờ, bàn giao để coi dọn vô ở đồ hết trơn dạ, rồi dạ. Ờ, chỉnh chu đồ nó xuống bàn giao còn ừ. cái phần của chú chú sau thì đã xong rồi để nói với hiền gửi cái phần đó à, tổng cái chi phí căn nhà này thì có 58 triệu thôi cô chú anh chị thợ thì cũng đã hết tiền rồi giờ thì cho nó tự làm nhà nó đã ở nó tự làm nó tự bươn chảy lo cho hai bé rồi nha thôi giờ anh về nha dạ, dạ. hẹn gặp lại cưng nha vài bữa qua lễ anh xuống dạ chú về nha dạ. rồi bye bye cô chú anh chị nha rồi có làm gì làm đi anh đi ờ, rút về cái nào có gì xúc chăn gì liên lạc cho chú hay rồi ok con có số chú mà có gì nữa con liên hệ dạ. hẹn gặp lại cô chú anh chị dạ. vào clip sau nha thấy cái này là hoàn chỉnh thấy cũng ờ, tương đối đẹp rồi cảm ơn đẹp chỗ ờ, <laughs> khác mà mình không phải chê người ta chê nói chung là mà mỗi dùng nó sẽ có cái, cái một cái chi phí khác nhau hết trơn